Hôm nay đánh uh, ờ, Demacia đi Demacia có Garen này Đại chiến Garen Smite of Dimasia, Ôi, không có gì kê chân được, khó chịu thật Yo. It's hard days and it's hard months Sometimes I don't know what to say Hits me all at once My pride is getting in the way start adventure Scared that things are gonna change But let it come I can take it sometimes That's why I drop the lines That's why I'm driving the lies We're digging deeper inside We try to keep up with life We gotta aim from the line Ủa ờ, còn cài đặt xem nào Sao đồng bộ dọc của vấn đề à Disable Motion Video Ultra full video resolution 2 nó không có đồng bộ tàu à vì <coughs> sai thỉnh thoảng vẫn bị ngấn ngấn ngấn ngấn xuống này xem trông khó chịu vãi nồi bó tay à game này được vị Đồ PNG phát hành rồi mà vẫn chưa có tiếng Việt ạ Hơi... hơi tù Preview of Preview action program Là sao? Em hiểu Disable motion Sometimes I just feel like leaving I'm sick of all these feelings I'm sick of always dealing Yo, you say <clears throat> that I've changed But you've changed All this pain in my veins Is from the things you say Your state of mind Never stays the same You say you're fine Travel Power chọn Bullet đối đầu Thì use more được kéo ờ ok đối đầu mình có thể được chọn được lấy này khá lợi thế enemy power none ôi sao mấy ải đâu cần nhau phải đọc chiến luôn stony suppressor dinh mình vẫn là cầm con dinh đi ờ, đối đầu thôi Ừ. 3122 ok, đội hình này ok rồi. Wow, bàn oh, Con này vào bàn là display to draw one Là dis một con à Dis con nào nhỉ hai con hai à con này đi ok thì con này đổi lấy một con khác hiện tại vẫn là round đầu đúng không nó chưa vào bàn con nào luôn mình vẫn còn hai mana đây bỏ con búp vào lấy thêm được một con nữa trừ nó được nó một máu Ủa, con này có kéo luôn à rồi giờ mình công luôn thôi Nó không có con nào đỡ Đập luôn nhưng mà gì đó. Đánh nhanh thắng nhanh That's right. In the AM, that's my only friend. Ây à hai hai vừa đập con này đập con này là được rồi con này mình đỡ được chưa chắc nó dám công à, nhưng mà nó có một vòng siêu một một này thì đéo ăn thua rồi một này lấy ra đỡ thì chỉ có để nó đập chết thôi mình sẽ bổ sung con là con một công hai công hai công ba máu là đỡ được ba máu sẽ đỡ được hai công và còn cái hai máu hai công sẽ đánh chết được hai công ok cho con này vào đi đi cạc con này tầm này yếu nhỉ Rồi, đi, con con tôn ngộ không này đi rồi rồi bỏ càng này đi và nó lại được một càng mới À vẫn quyết định là đánh Thì hiện tại mình sẽ Sập con này chết luôn ờ, Siêu này để ăn thua Đây là chết hai con nó luôn này <coughs> Rồi Đổi công qua cho mình Nó thua luôn Round này còn đâu Có một máu này cái, cái chiều này chiều bắn mà bởi vì bên kia không có lính thì tự bắn vào chân mình thôi Từ bỏ mấy con này vào xem có một đôi nó không tăng gì à ôi trừ luôn máu thắng luôn này chưa có tiếng việt chơi khá khó thỉnh thoảng nhiều khi mình mình mình đánh mà trụ địch mất máu mình còn không để ý cơ Không hiểu tại sao thắng Ồ oh, bây giờ lấy ọp gì nhỉ Battle Rồi oh, chiến lợi phẩm Nhận thưởng sau chiến tranh Atu Copy Up a card Mình nên lấy lá Lá này lá búp à Đá bài búp sợ có hai công một à, cộng thêm Kizuraki à? Fire in the hand cộng thêm hai công là một máu à bài này là bài của của đội nào đây à, không có vẻ giống đội của Surima cái vai bút này. nên lấy vai bút một lần xuất sắc này 30 máu 100 này 100 vàng để tí đến uh, đến shop mình có thể mua support champion to you reinforcement đội nào được Savannah wow, Bộ này mình chưa Hình như chưa, chưa, chưa, chưa thấy lần nào Bộ này thì ấy quá Đến uh, mức này mình lấy bộ này bộ khởi đầu Bộ tốn ít mana này khá ấy Mình nghĩ là đến đến giai đoạn này lấy bộ tầm trung này là hợp lý Bộ này thì tốn hơi khá ba ba bốn hai bốn năm thì bộ này còn đắt hơn đấy nhỉ Lấy mấy con nhiều mana quá thì cũng không ổn lắm Tại vì uh, mình không tích được mana thì sẽ, không lấy cạc đồ vào chơi Bên này sẽ có shop uhm. mình có 100 tiền Đánh nhánh như này thì sẽ đi qua shop để mình mua thêm đồ okay. Uh, and we all know fear is yeah. And we all feel broken, yeah. And we all outspoken. Need someone who just so shows our struggle in this place. Been in circles several days, never knowing the right way. Ít điện lên cho sáng à. Sometimes I struggle in this place. People look the other way, and we all deal with our pain. Oh yeah. No, I'm not một một năm bỏ lá này đi lá này phải bỏ một cả bỏ một lá này đi ok hai pha hợp lý lá này là thủ à ba máu à? hai điểm mana lá thủ chắc luôn đánh vào nó mất một máu mình sẽ được một lính ok hợp lý đập luôn bây giờ mình đang công Để bài công vào Bỏ con này đi Ồ oh, xa dinh luôn 4 mana Đến round này làm sao mà đánh luôn được Hiện tại thì nó có con Polo Lucky Polo này Nó có giáp Phải cần có hai công thì mới đập được con này Nếu bây giờ mình công con này nó lấy con này ra đỡ là mình sẽ bị là cả hai đều cùng chết trên round công này mình sẽ mình nghĩ mình sẽ không đánh nếu mà lấy con này ra công thì con này nó đỡ là con của mình chết nó thì mất cái khiên rồi ra là không đánh kích quân đi rồi lại đến lớp mình thủ rồi nó vào một thằng nó ủa bên kia chơi uh, thằng chơi quân thủ luôn ạ à. thành lũy ạ à. à, con giáp rồi đây ngang hai máu đây ngang ba máu này mình có ba viên thủ à thủ mình được phải có con bốn máu mới thủ được Giờ lấy con này vào thì uh, con này nó đập chết mình luôn Để thủ búp mà Thủ búp máu là ba máu Búp cho con này thì con này vào lượng bại cốt thương được với con đấy Eo ổn nhỉ Vậy mình phải làm sao tối ưu được mana cơ Tại vì nếu mà sợ nó round này nó không mana rồi Thì mình chỉ cần đợi mình lấy một lá vào nó lấy hai con này công Thì là sẽ Mình còn lấy con này vào thì mình thiệt lỗ hai mana đấy Để lúc con mạnh mạnh vào thì lấy vào trước đi Can't fly if you don't try biết thấy mà hy sinh con này thôi con này có cơn kéo nhưng mà ba à, công chết con này ok mình vẫn lời vào một con này cũng được chơi đi lời lời quân trên bàn nó ok rồi nó còn ba lá mình ở đây mình có bốn lá trên này nó còn ba lá bốn mana công bỏ con này vào trước đây ui à, chín mana làm sao chơi chưa chưa chưa dùng được round 9 mana bây giờ mới đến 4 mana mấy phải mấy round nữa lên được 9 mana cho mình bỏ đấy đi trước 2223 Bỏ này ra con này nó chọi được này Bỏ con này ra con, con này nó chọi được này Mình bỏ ra mình có quyền Được chọi đúng không? <clears throat> Nhưng bây giờ không công thì khi nào mới công Thì mình được phép chọn này Con này một Công một cũng không giết được con này Công hai cơ À không lôi về được con này Con này tự do Bây giờ lôi về một trong hai con này Bây giờ mình có thể chọn hai hai này là đập vào nhau là chết này hai một con này trừ đi con này có một máu này mình cũng có một máu và còn sót lại một con này ok đập đi hơn bài chứ mình không lo lắm nó vào một con ba ba <clears throat> xe ba bốn này bốn ba thì không được ba bốn thì mới, mới, mới, mới, mới thủ được nó bốn ba vào nó hai con công ba thì vào lưỡng bại câu thương rồi Rồi ok bỏ Savannah vào Nó đánh như này Bây giờ mình lấy hai con này ra đỡ thì Mình sẽ không bị mất máu À đâu Mình vẫn sẽ bị mất 4 máu đúng không À đây không bị mất máu à Mình sẽ trừ được nó một giáp với cả ấy Nhưng mà mình lại thua bài Mình lại bị thua bài mình sẽ Savannah ra đỡ con này Savannah của mình còn một máu Rồi chết con này luôn oh, Đỡ thằng này một phát Bảo con này một cái giáp Muốn một lá đây Ok đánh đi mình búp được rồi ok ngon rồi rồi lại một lá búp nữa đưa mình công à. ba ba Để mana nhiều à Ô, phải thêm một máu nữa Con này mình có thể lôi được bốn bốn búp cho này Hợp lý Ui, nó thêm một con năm máu nữa kìa năm máu một công năm máu một công Mình giết năm máu một công ngày trước này nhỉ Giết Ơ à, Không được à? à Không kéo về được con đấy ra Con này phải về đây Ô, sao chỉ được một con kéo thôi nhở bốn công con này bốn công lắp vào đây là cũng mệt là cũng chết cả đôi đấy chết rồi trận này mình thua trận này mà đánh mình thua rồi kéo con này về cả hai cùng chết à không con này có điện này đỡ được đây, thì bây giờ mình chỉ đánh này thôi Đây, con mạnh nhất giờ đánh thôi Còn nếu mà bỏ hai con này vào đánh là thua đấy <coughs> Thì diệt được một con của nó Thì con mom 5 máu này nhưng mà đam bé Không sợ Cái này là gì nhỉ? Búp gì đây? Grand un on, only là gì ta? Búp này không hiểu. À đây được chọn à? Quick attack. Wow, đóng giáp đây còn gì nữa. ra vào ngon rồi Được quần nó công cũng bé thôi Không lo lắm 7 điểm Công bé hơn mình lấy một con 5 máu mà thủ thôi Ồ Sao bỏ này vào nó lại thua luôn Sao mình bỏ con rồng nhưng mà nó lại thua luôn nhỉ? Ảo thật đấy Trời thằng đéo biết gì Còn đang tính thủ nó Bỏ vào phát thắng luôn ạ <coughs> Quick attack Ui, có đai khổng lồ này Cộng thêm hai máu này Búp đồ con này à Phải hợp lý Được Con đấy nhân vật chủ chốt phết đấy Của team mình phết đấy Đùa Úp cho nó đai khổng lồ hợp lý rồi <clears throat> ba lá búp à Rồi ờ, búp uh, Một công một máu Không thể nhìn thấy Deal 3 to enemy 1 Own as enemy 200 Mua lá này đi Roll lần đi dạ. Uầy Ngon vậy hai công máu này cũng hợp lý á. Ok Rồi con này hai đồ luôn ạ à. Quá đẹp trai Mày là hợp à? Ờ kìa Nó không... Nó vào phát nó được công luôn kìa Ôi Team Quick Attack Đầu Like Drake, I'm getting trophies You want it, girl, then show me Yeah Ây à Khá quá nhở Mẹ mày công Mày thủ hộ tao cái Chó con này Đập chết luôn She been so bad with the men in her past Now she just want the professor so bad I'll give her lessons that she never had Like Every work demands a piece of ourselves I'll keep her guessing until she a grad Hơn bài là thấy cửa thắng đấy Vẫn là 22 đây à Bỏ con này vào nữa à Where's my hammer? Points for attendance. She asks a lot of questions. I answer with presence. <coughs> I sit back while I'm texting. Said she wants to get in. Said she'll bring her best friend. Know what happened next, man. You know what happened next. Diệt, diệt. Treat her like a guest. Con này cũng. Con này vào không diệt được. Ok. Hết bài chưa? I'll be back in a minute. <clears throat> Make a track in a minute. And now I'm all up in it. No sleep. These girls don't even know me. mình công à? Like Drake, I'm getting trophies. You want it, girl, then show me. Ask me about Dragon Tigers, me have an answer. Who does not know the name Laurent? Đỡ hộ. Đấy, cho thêm bài vào đây. Win luôn nhưng mà bốn máu Ôi kệ mẹ đéo phân lôi bỏ mày chấp mày đỡ con nào cũng được lại nhận phần thưởng à, úp đồ nó là từ một rod cũng bốn công cho team quick attack úp thêm đồ nữa một cộng một máu nữa cũng ra gì phết nhở Thôi nhà lấy đồ búp con này đi À đi bên dưới là xốp À hai lá này đánh savana đánh quick Tây à đánh savana đi thủ châu hơn rồi ờ, búp cái này là có chức năng chọn Nana cầm thêm cái Targon Bridge này nữa là ok này Ok Đây vào shop Mình hết tiền rồi 120 tiền cộng thêm ba máu ok hồi luôn lại đầy máu chơi đê Chết mẹ nhà mồi Không có con một nào Mẹ nó công trước Mẹ bị nó đập mất máu rồi còn hai ba này Mày đấy nó cũng không có con này là thú đập này nó đóng băng luôn ạ Ôi nó dùng nó bắn chết con mình luôn cần cần một con bốn máu đéo có thế bỏ bàn là được ờ, ba uh, bốn à ba bốn là đủ diệt con đấy ờ đéo phải phải nhầm rồi ơ thế cái đồ này chớp búp à tưởng bỏ bàn đồ búp máu luôn nó thua rồi thôi chịu mất ba máu vậy không thể thua bài được bị mất ba máu trụ vậy bốn điểm Vậy mình vào bài take con này không có tầm nhìn Nó sẽ không đỡ được Đỡ hộ Ê hả? Đóng băng sức công phá của mình vào rồi <clears throat> ba máu ba máu đỡ cho hai con năm máu một máu đỡ một con à? năm máu bảy công năm máu bốn công đủ diệt rồi Bỏ bạn lá năm máu bảy công mà hơn Trời ơi Hơi lỗ Muốn hơn và Bắn đóng băng luôn À ulti luôn Ôi nâng cấp luôn Mẹ mà không cho mình đỡ luôn Đóng băng hết hội này không cho mình đỡ luôn Lên mẹ ơi con nó mạnh thế nhở A greater thirst, a hunger, pain, and Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again. I need a couple friends. I never nó hơn mình một quân rồi này. Hơn mình một lá rồi. Don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just a công? Này bị đóng băng rồi Hong Kong ạ Bảo máu Bảo từng đợt đi Lại bắn con này Mẹ con át hơi xàm lịt nhá Bắn làm bắn lốn lại bay hết cung của mình luôn rồi Hàng công là đánh đánh nó không mất máu thì chơi bời đéo gì Rồi, phát rồi Để đéo biết đủ đỡ nó Rồi Rồi nó lại bắn mẹ trên một con luôn ạ ừ, con an là đam kiểu đéo rồi enemy with không power không thể cản phá vãi nồi power của mình bị trừ xuống không hết là không không thể uh, block con này được con này cứ bắn nó chết dã man con ngan onichan luôn phải pass nó không cho pass chứ nó vẫn còn mana nó vẫn còn ấy à ép mình phải đánh à đấy nó cứ bồi bồi lính mà bắt mình phải đánh nó không nó không qua round mới này để cho mình mất hiệu ứng này khốn nạn không nó bồi toàn bồi con một hai mana nào nó, nó công công tập thể ăn cứt luôn lại trừ tiếp thể bài điêu anh nổi à trừ hết công của bố mày rồi thì à mày điêu ba máu một con này bốn máu ạ à. hề cái cú thực sự cứ phải bào máu nó rồi bây giờ mình chỉ cần bỏ một con nào nữa mình thắng rồi bỏ một con nào vào mà nó bị trừ máu nữa nhở Vậy bỏ con nào vào nó bị trừ máu nhở Để kéo con nào đỡ rồi này Con này 6 công rồi <coughs> đội hình hình mình là đội hình bào trụ <coughs> há vớt đấy khí thua trận này không ra savannah là sinh dinh ừ, dinh công cũng khá to rồi mình nghĩ là bốt um, có con dinh cái áo thủ hợp lý này First things first, when you're hurt, that's the worst, yeah Tainted minds like a curse, put me in a hearse I just don't wanna feel anymore I just don't wanna feel anymore Open up your eyes to reveal all of the lies I'm so sick of your disguise, that's no way to live your life I'm on a lonely drive, blast the music till I die Drive the car out on the side, that's alright, that's alright Hmm. Ngu người. nếu đổi cho con một mana nào. Không có một mana thiệt đã nổi. got options now, ain't no cautions down, so no lies now. I'll be wildin' now, finding out what life's about. I'll be driving now, súng bắn chết con này. Muốn nó không dám đánh ngay Rồi ờ, Con này con thủ Dám đánh nào được rất thành công à Thôi công người này thôi Sao mà đéo đỡ được Bảo máu nó cứ phải từ từ of my house. make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck cause I keep chasing But they hate when you're successful cause they try to be Cái gì? Sáu công Điên không vậy? Sao nó lại không cho mình ấy round nữa nhở? Sao nó ép một con bỏ vào được luôn nhở mình có mana mà nhớ được dùng nữa hai con này giống nhau quá bỏ bào máu này cho thua mấy à, có mày đánh ờ, <coughs> không đánh nữa à? hình như nó được quyền đánh tiếp mà nó bỏ ra thêm một lần nữa mình không không đỡ mình cũng hấp hối ấy đùa lượt bộ máy công cái gì ui ôi ôi nó mà nó chưa đội hình búp căng thẳng vậy ai đỡ được không ai đỡ được không bảo máu mày chết mẹ luôn ờ ok chưa đội hình nó suy yếu ngay cầm hai con này vào vào được hai con này luôn đây xem mày xử lý kiểu gì hoa này nó này chết mẹ mày chưa Ôi, nó vào là lắm tường á Rồi đến là mình thủ à? bốn công Nó là chuyện rất chi là bình thường Vào Savannah luôn Từ cái búp gì vậy? À? Greed <clears throat> of Sylvanan God deck. Loads of fear and dragon sáu à ghê đấy thằng ba ba mà in a hard place Do I work hard or live at my pace? You're only young one Yeah, that's all great I also want a future where I'm okay Living life is doing lots of cocaine Wait, no, it's living with no shame You're starting Wait, no, to bore on Sundays I guess it's different for each of us and that's okay Well, I just wanna be happy How to get there? Hmm, glad that you asked me Hang này còn để công đấy nhở Sau round này là đến lúc mình công mà mình thua rồi Trời đấy Không có mắt thì làm sao mình chống được mạnh đến mấy cũng thế thôi đầu tiên bắn một con bay màu á không có đỡ bỏ con này vào trừ thêm một máu ngu chưa tao bỏ thêm con này vào nữa trừ thêm một máu nữa là thắng ừ. Để cần phải đánh còn hậu chiêu hai con uh, hai con invi nữa kìa không có mắt làm sao đánh được tao Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until we finally see. Whoa, this ain't no, damn no closure. No exposure, I just wanna be a loner. nhiều tiền nó hết tầm này đánh đến gần cuối rồi ăn tướng hưu khó chịu ngon mãi mà có hai con này luôn ạ vào bà này cứng uhm. Vừa rẻ vừa khỏe vừa rẻ vừa khỏe làm công luôn đây bây giờ dồn lực phát còn chưa chết à easy vãi nồi Trừ 17 2 Đỡ con này Trừ 16 Đỡ con này Trừ 15 Chết mẹ đi Uầy, này ra phát mẹ một bài đẹp ba con vừa trẻ vừa khỏe đỡ đeo rồi vừa rẻ không phải vừa trẻ vừa khỏe vừa rẻ vừa khỏe búp cho con ra một một tiếng ba đồ liền cũng khỏe hơi phí bục vô nó này vừa rẻ vừa khỏe Never got the chance to explain how nothing ever quite feels the same now. I wish that I could just forget your name. Mọi này là hợp lý này. Là để siêu. Nhọc cái này là công. Hợp lý bắn nồi, ôi đầy máu. Thôi được 7 máu đã Cũng được Rồi cuối cùng à, đến đại chiến Garen rồi go far, man, listen to my words Gonna be a star, man, life's like a blur When you're working this hard till you get what's wrong, Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing Anybody else who is rapping, I'm nasty nobody able to catch me, they cannot compare, they match me, I'm at half speed I got your girl and she laughing and dancing Hanging on my butt, she asking to crash with me Smash with me, she savage, she wants cash money And she knows how to live lavishly uh. Ui da hơi nhọ hơi nhọ ăn cứt rồi nó đập bay bằng máu rồi lừa thế nhở cứ vào này nó vào một con tim của mình càng vào được nhiều bài càng tốt chưa đánh đã bao được máu nó rồi ép con này vào cũng bại vô thương Đây, ép con này vào bào bào máu nó nhỉ không vào vào máu lỗ quân đấy Đúng rồi, phải hủy quân của nó đi Không cho nó tích quân được Mình chưa vào bàn được Con xịn, mẹ toàn ra con 5 mana chứ bơi đéo gì Mình chưa vào được con xịn Còn không khai đéo còn cái bút sọt nữa Còn hơi yếu Đấy ôi ừ. Rồi nó không dám chơi luôn DKM DKMM Lại có con một mana vào nữa DKMM Mình có búp một phát lên But I just keep my head down and focus on the facts I'm setting down gravel while you just follow the path I'll lead you into battle while you're just too scared to act Ok chưa? I'll leave the knife right in my back So I'll keep hustling, you keep struggling Bitch I'm humbling Lấy con này về đỡ này không nhỉ? Được, ép phải đỡ này Hoặc là nó không đỡ thì Ui, con này có điện này mà, mà, mà, mà có cái kéo nữa thì ngon <clears throat> Rồi, bảo 6 máu nó À, đỡ luôn à Thế thì mày hết bài, mày thua rồi còn nữa <clears throat> Không cầm bài lấy đâu ra cửa thắng Lucky foul Và búp gì đây Búp con này lên khỏi khỏe tí lên hai máu lên hai công rao tới mình rao thủ thôi hai máu đấy ngon luôn kéo ấy kiểu gì cũng chỉ vào được một thôi còn luôn Trời ông đố dám chơi đây Đố mày dám chơi luôn Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, but it's dedications One step at a time, that's how you make it Set a goal you control Kết thúc chưa? Cuộc tình này sẽ chấm hết chưa? thôi ôi, Garen cũng chỉ là tin đồn Garen cũng chỉ là tin đồn mà thôi ơi ơi Trời ơi Nồi nó xoáy phát mẹ chết hết à ups and downs just like every different season sometimes i'm high other times i'm barely breathing though i always gotta fight quả này hơi bị đau đấy lừa ơi bị đau đấy nồi Rửa của đau quá này bỏ vào Nè. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. The dragon's rage claws to cay thực sự ạ. À. Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up This is your end Mẹ nó Chết mẹ mày đi Chó này Đường cây vãi trưởng ạ à. cua đi nó con này không đỡ được đâu rồi công qua cho tao chết mẹ đi non face a dragon and win sự tưởng thắng đến nơi rồi ui ừ. ulti à nó xoáy phát chết cả tim ạ à. May vẫn là chủ lại đúng con Ok Đã phá Demacia Garen đồ cặp điều luôn npt đã trưởng còn một mana kìa